Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cổ đông sợ vượng vìn tháo chạy, vượng lên tiếng chấn an Phản ứng của thị trường trước lời đồn ông vượng bị cấm xuất cảnh là thước đo cho mối lo của các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của Vingroup Hiện nay các cổ đông đang canh mè Khi ông Vượng có động tĩnh gì là cổ đông tháo chạy trước Bỏ lại cổ phiếu họ Vin rơi tự do Vụ cổ phiếu họ Vin rơi tự do sau tin đồn đã chứng minh cho điều này là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Hiện nay, tập đoàn Vingroup mạnh nhất ở Việt Nam, nhưng theo một số người thạo tin đánh giá thì vượng Vin như trái cây đang chín, tỏa hương thơm lừng và các thế lực chính trị trong đảng đang muốn gặt hái như đã từng ra tay với Minh Phụng từ 25 năm trước. Cho nên, nhiều cổ đông cũng đang rất e rè khi trong tay nắm giữ cổ phiếu họ Vin. Việc Vượng điều khiển Bộ Công an truy bắt 9 người tung tin đồn để cứu lấy cái giá cổ phiếu họ Vin đang lao dốc. Đấy chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Còn giải pháp lâu dài thì có nhiều tin xấu cho Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Theo một số chuyên gia kinh tế cho biết, muốn biết sức khỏe của Vingroup thì xem số tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là biết ngay. Chỉ mới 16 tháng, tài sản của Phạm Nhật Vượng đã vơi đi 2,5 tỷ đô la, một con số vô cùng lớn. Người ta nói xem sự biến động tài sản của Vượng thì biết được sức khỏe của Vingroup là bởi tài sản của ông Vượng chủ yếu là nằm trong cổ phần của tập đoàn này. Hiện nay VinFast đã chuyển hoàn toàn cổ phần ra nước ngoài, được xem như hành động tháo chạy. Nếu ông Phạm Nhật Vượng chuyển tiếp phần vốn ra nước ngoài thì xem như ông Vượng cũng đang tẩu tán tài sản vì thế, ông Vượng lên tiếng chấn an các cổ đông. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng đã lên tiếng nói rằng VinFast không sử dụng vốn từ Việt Nam mà huy động tối thiểu 4 tỷ đô la vốn ngoại cho nhà máy của hãng này tại Mỹ. VinFast Singapore vừa ký thỏa thuận khung với hai định chế tài chính quốc tế nhằm huy động từ khối ngoại tối thiểu 4 tỷ đô la cho nhà máy của hãng tại Bắc California, Mỹ vào sáng ngày 13 tháng 7 lên hình ảnh tẩu tán ra nước ngoài. Như vậy, VinFast sẽ không sử dụng nguồn vốn từ Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Mỹ như một số suy đoán. Theo đó, VinFast Trading Investment, công ty con thuộc tập đoàn VinGroup tại Singapore đã ký thỏa thuận khung chỉ định ngân hàng Credit Suisse của Singapore thu xếp các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu. Quy mô tối thiểu 2 tỷ đô la hãng cũng chọn Citigroup tại Mỹ là bên tư vấn cho quá trình huy động bổ sung tối thiểu thêm 2 tỷ đô la nữa để xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ. Theo kế hoạch này thì nhà máy nằm trong khu công nghiệp ở phía Bắc Carolina với diện tích khoảng 800 hecta. Nhà máy này bao gồm 3 khu vực chính là khu sản xuất lắp ráp ô tô, xe buýt điện, khu vực sản xuất pin và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến xuất xưởng 150.000 chiếc xe mỗi năm, gồm có dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ. Và việc các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đồng hành cùng VinFast cho thấy sự tin tưởng vào kế hoạch đầu tư của hãng tại thị trường Mỹ và khu vực. Nhà máy tại Bắc California sẽ giúp cho VinFast tự sản xuất trên toàn cầu, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup kiêm Tổng giám đốc VinFast đã nói như vậy thông qua việc hợp tác cùng Credit Suisse và công ty Citigroup trong việc hút nguồn vốn nước ngoài. VinFast được kỳ vọng là sẽ tạo sự đột phá trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế với các dòng xe ô tô điện. Hãng cũng đang sở hữu giải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh bao gồm VinFast 5, 6, 7, 8 và 9 từng giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng tại CES 2022. Đây là hình ảnh sự chấn an. Đấy là những kỳ vọng. Tuy nhiên, cho tới nay, VinFast vẫn chưa xây nhà máy tại Mỹ. Mà chưa xây nhà máy nhưng đã huy động vốn thì xem ra rất khó. Nhiều người e ngại đấy chỉ là dự án trên giấy để ông Vượng tẩu tán tài sản từ trong nước ra nước ngoài. Chính do đoán biết được lo ngại của cổ đông như thế nên ông Vượng dường như mới chấn an là VinFast không dùng vốn trong nước để xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Họ Vin lao dốc, Vượng Vin đang lo sợ Sợi dây lợi ích giữa Vượng Vin và Bộ Công an Sau khi tin đồn về việc ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh Thì ba cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC, VHM, VEE e lao dốc Tuy nhiên sau đó cả nhóm đã phục hồi khi Bộ Công an điều tra 10 cá nhân tung tin này Khi tin đồn được tung ra cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup giảm khá mạnh sau những tin đồn liên quan đến Chủ tịch Phạm Nhật Vượng vào cuối tuần vừa qua. Đa giảm diễn ra trong suốt buổi sáng, thậm chí đầu phiên buổi chiều, VIC cũng bị bán mạnh, giá có lúc giảm xuống còn 66.200 đồng trên cổ phiếu, tức là giảm 5%. Đây là hình ảnh cổ phiếu họ Vin lao dốc được Bộ Công an chặn lại cổ phiếu của công ty cổ phần Vinhome, doanh nghiệp bất động sản số 1 của Việt Nam là niềm tự hào của Vingroup, cũng mở cửa trong sắc đỏ. Vinhome có lúc giảm mạnh xuống còn có 58.400 đồng trên mỗi cổ phiếu, trong khi đó công ty Vincom Retail là công ty vận hành các trung tâm thương mại của Vingroup cũng giảm trong hầu hết thời gian phiên giao dịch. Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định tin đồn liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng là thất thiệt nhóm cổ phiếu này bất ngờ hãm đà rơi và hồi phục. Cổ phiếu VEE e hồi phục từ mức 25.150 đồng lên 26.000 đồng trên mỗi cổ phiếu vào cuối phiên, giảm 3,7%. VHM phục hồi từ 58.400 đồng mỗi cổ phiếu lên 60.500 đồng, tức là giảm nhẹ 0,82%. Ngoạn mục nhất là VIC, cổ phiếu này đang giảm mạnh thì phiên đóng cửa có ma lực mua đổ vào rất mạnh. Đóng cửa, VEC vẫn giữ được mức giá tham chiếu là 70.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Theo giới quan sát cho biết, ông Vượng rất không hài lòng với tin đồn này. Với đà lao dốc như thế mà không ngăn chặn gấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết dự định của nhà cầm quyền có thật hay không. Tuy nhiên, trước mắt, ông Phạm Nhật Vượng phải tìm mọi cách để vớt vát giá trị cổ phiếu dòng họ Vin để cứu cho uy tín và cả tài sản của doanh nghiệp. Việc Bộ Công an nhảy vào cuộc như làm tay sai trong Phạm Nhật Vượng đã làm cho rất nhiều người nghi ngờ Bộ Công an Việt Nam đang hành động vì tiền. Chính hành động của Bộ Công an đã cứu trong Phạm Nhật Vượng một bản thua trông thấy mà không phải ai cũng có được. Đây là hình ảnh ông Tuân Sô đã thông báo Bộ Công an ra tay cho Vin. Trước đó,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 38 tuổi, sống tại Cầu Diễn, Quảng Nam, Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp này và tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xác minh để xử lý tiếp 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác trong cả nước đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bị cấm xuất cảnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết thêm, những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn đặc biệt theo quy định của pháp luật. Ông này nói tiếp, Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Trung tướng Tuân Sổ khẳng định. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ người đã tung tin đồn thất thiệt kể trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Có người thì cho rằng đang có cơ sợi dây lợi ích ràng buộc giữa Vượng Vin và Bộ Công an. Tin đồn tung ra nhằm mục đích bắn vào thành trì Vingroup tạo sự lao dốc của cổ phiếu họ Vin tính bằng hàng trăm triệu đô la. Thậm chí nếu không kịp đánh chính thì có thể mất hàng tỷ đô la vốn hóa. Vì thế mà ông Vượng sẽ không ngần ngại chi đậm để Bộ Công an ra tay vớt lại đà lao dốc của nhóm cổ phiếu họ Vin. Đấy dường như là mối quan hệ cộng sinh được nhiều người khẳng định.